Tương lai của thu nhập thụ động khổng lồ với chương trình stacking trên ví Blockchain Plus Ví Blockchain Plus được mệnh danh là xu hướng mới nóng hổi của ví tiền kỹ thuật số Ví Blockchain Plus là một ví tiền kỹ thuật số hàng đầu thế giới cho phép stacking coin và nhận phần thưởng của bạn dưới dạng các loại đồng coin khác nhau. Ví Blockchain Plus giống như một ngân hàng bảo mật đầy đủ ngay trong túi của bạn. Các thuật toán như Proof of Stake, CCPOS, bảo mật siêu cao, công nghệ siêu nốt chạy trên 10 master node, công nghệ đa chuỗi khối blockchain, công nghệ Lightning Network hỗ trợ các giao dịch cực nhanh cho chuỗi khối được kích hoạt xét quyết. Khi staking một coin trên ví Blockchain Plus, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho 10 đồng coin hàng đầu như BTC, ETH, LTC, BCH, Zcash, USDW, Link BSV ETC Dash Staking một coin nhận phần thưởng cho 10 đồng coin hàng đầu Mức staking tối thiểu là 10 đô la Một siêu nốt có tỷ lệ ROI cao Phần thưởng cho mỗi đồng tiền bạn staking là 12% một năm Tương tự, phần thưởng cho 10 coin là 144% một năm Kiếm thu nhập thụ động khi tham gia staking trên ví Blockchain Plus Phần thưởng stacking một tuần 0.75% một tuần 36% một năm Phần thưởng stacking một tháng 5% một tháng 60% một năm Phần thưởng stacking 3 tháng 21% 3 tháng 84% một năm Phần thưởng stacking 6 tháng 60% 6 tháng 120% một năm Phần thưởng stacking một năm 144% một năm Tải xuống ngay Tải xuống trên cửa hàng App Store Tải nó trên Google Play Tải xuống APK miễn phí Tải xuống Android miễn phí